Mặc dù chiến dịch chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trên bề mặt cho thấy sự quyết tâm và không vùng cấm, nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao công cuộc này vẫn không thể ngừng nghỉ và ngày càng phát hiện nhiều củi to. Mối liên quan giữa thể chế hiện tại mà Việt Nam đang xây dựng và nạn tham nhũng tràn lan cần phải được phân tích và tìm ra giải pháp nếu muốn công cuộc diệt trừ vấn nạn này đạt hiệu quả và thật sự lâu dài. Hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bên phải và ba quan chức vừa bị mất chức gồm Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh và Nguyễn Xuân Phúc. Trước hết, trở ngại lớn nhất đối với việc phòng chống tham nhũng là do Việt Nam có hệ thống đảng và nhà nước song hành. Nhưng đảng Cộng sản lãnh đạo luôn nắm mọi quyền hành và không có cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực. Wikipedia trong chủ đề Chính trị Việt Nam đã trích dẫn bài phát biểu của nguyên Chủ tịch Quốc hội khóa 10 Nguyễn Văn An cho biết Mặc dù hiến pháp và pháp luật đã ghi rất rõ, nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, pháp luật là tối thượng. Song trong thực tiễn thì không ít trường hợp chỉ thị nghị quyết của đảng mới là tối thượng. Thực chất chúng ta có hai hệ thống quyền lực song song, đó là hệ thống của đảng và hệ thống nhà nước, đi kèm theo là hai hệ thống tòa nhà của hai cơ quan đảng và nhà nước công kênh chưa từng có. Quốc hội là nhánh lập pháp có quyền lực cao nhất, Song cũng còn nhiều hình thức, thực chất là Trung ương, Bộ Chính trị quyết. Chính phủ là nhánh hành pháp, song cũng rất yếu, chủ yếu là chấp hành chỉ thị nghị quyết của đảng. Quyền lực nhà nước ở Việt Nam cũng được phân ra làm ba nhánh, nhưng quy tụ lại dưới sự thống nhất chỉ đạo của đảng. Mặc dù trên lý thuyết nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân, nhưng sự kiểm soát và quyết định hoàn toàn không nằm trong tay người dân. Hình ảnh sơ đồ cấu trúc hệ thống chính trị ở Việt Nam. Tại một số quốc gia dân chủ, tam quyền phân lập được xem là thước đo mức độ tập trung quyền lực nhằm kiểm soát và kiềm chế quyền lực. Quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp được giao cho các cơ quan khác nhau trong nhà nước. Quyền lập pháp giao cho nghị viện hay quốc hội. Quyền hành pháp giao cho chính phủ. Quyền tư pháp giao cho tòa án. Tuy nhiên, khái niệm này lại tuyệt nhiên bị Đảng Cộng sản Việt Nam phủ nhận, cho đây là chiêu bài cổ suý xung đột quyền lực. Như vậy một khi công cuộc chống tham nhũng như kiểu ta đánh ta, thì kết quả cũng chỉ là bắt cóc bỏ dĩa, hoặc là công cụ để thanh trừng phe đối lập trong đảng. Như dư luận vẫn nhận định về chiến dịch đốt lò của ông Trọng. Các nhóm lợi ích và phe cánh cũng là một trong những nguyên nhân lớn khiến chiếc lò của Tổng Bí Thư vẫn không thể nào đốt hết cán bộ tham nhũng. Bài báo đăng trên trang AFA vào ngày 16 tháng 9, 2019 với tựa đề nhóm lợi ích sẽ làm lung lay thể chế của Đảng Cộng sản Việt Nam, dẫn lời ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên trưởng ban nghiên cứu Ban dân vận Trung ương cho rằng một thực tế rõ ràng Đảng Cộng sản Việt Nam đang rất lúng túng trước tình hình nhóm lợi ích là sân sau của giới chức cán bộ, lãnh đạo nhà nước để tham nhũng từ địa phương đến trung ương. Hình ảnh bài viết nhóm lợi ích sẽ làm lung lay thể chế của Đảng Cộng sản Việt Nam trên báo AFA. Cũng theo bài báo này, trong một cuộc phỏng vấn với AFA hồi cuối tháng 7, nhà báo Trần Quang Thành, một nạn nhân bị tạt axit vì các bài viết chống tiêu cực và phơi bày tham nhũng tại Việt Nam, khẳng định rằng chiến dịch chống tham nhũng tại Việt Nam thực chất là để thanh trừng lẫn nhau. Một số nhà quan sát tình hình Việt Nam như ông Nguyễn Khắc Mai, nhà báo Trần Quang Thành đều có cùng nhận định rằng thể chế chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo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 nhiều chuyên gia từng bình luận với AFA rằng lò chống tham nhũng của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong năm qua nóng rực. Khi hàng loạt các vụ đại án bị phanh phui, khiến hàng chục lãnh đạo cấp cao bị khởi tố, bị án tù. Trong đó có thể kể đến những vụ khiến dư luận quan tâm như vụ kích xét nghiệm Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, vụ Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC, vụ nâng khống thiết bị xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai hay vụ bảo kê buôn lậu 200 triệu lít xăng. Hình ảnh một bài viết trên trang AFA tiếng Việt. AFA cho biết một số nhà quan sát tình hình chính trị xã hội Việt Nam đánh giá rằng chiến dịch chống tham nhũng của đảng đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng trong năm qua dù có mạnh hơn, kiên quyết hơn, với số lượng quan chức bị cho vào lò nhiều hơn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Tiến sĩ luật cựu tù nhân chính trị Cù Huy Hà Vũ từ tiểu bang California, Hoa Kỳ, bình luận với IFA rằng phải nói rằng công cuộc đốt lò này rất đáng khen ngợi và hy vọng ông Trọng sẽ làm cho các đảng viên Cộng sản, đặc biệt là những người giữ các chức vụ rất cao trong bộ máy đảng và nhà nước phải thận trọng và từ đó đi đến việc giảm tham nhũng. Tuy vậy, ông Vũ cho rằng chỉ hy vọng giảm chứ không phải là loại bỏ được tham nhũng. Bởi lẽ theo ông Vũ, ở một hệ thống chính trị mà không có sự kiểm soát quyền lực qua lại thì tham nhũng là điều tất yếu. Và đương nhiên là những người đứng đầu các vụ án tham nhũng phải là những người có quyền lực nhất. Ông nói tiếp, Trọng cũng chống với một niềm tin và hy vọng là chống tham nhũng có thể cứu được đảng. Hay nói đúng hơn là cứu được sự độc tôn cầm quyền của đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng tóm lại, tôi cho rằng chống tham nhũng bằng lò, tức là bằng các biện pháp mạnh kể cả là hình sự, thì cũng không giải quyết được vấn đề bởi vì một thể chế độc tài thì tham nhũng nó sẽ ngày càng mạnh. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cho rằng vụ việc hai ông cựu Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh Vũ Đức Đam mất chức do liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu hay cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được cho là có thể dính líu đến đại án Việt Á đều cần phải được điều tra một cách triệt để và minh bạch. Vì vẫn theo ông Vũ, nếu xác định được các vị cựu lãnh đạo nêu trên có các dấu hiệu của tham nhũng, tống tiền đồng bào ở nước ngoài, thì phải xử lý hình sự, chứ không thể đơn giản chỉ là ban chấp hành trung ương đồng ý cho thôi giữ chức vụ trong đảng như một hình thức kỷ luật được. Hình ảnh phe củi và phe đốt lò. Ông Cù Huy Hà Vũ cũng cho rằng, ngay cả Thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính cũng phải chịu trách nhiệm đối với vụ các chuyến bay giải cứu, bởi ông Chính nhậm chức Thủ tướng từ tháng 4 năm 2021. Trong khi đó, Cục Hàng không Việt Nam ra thông báo dừng tất cả các chuyến bay quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam do dịch bùng phát từ ngày 1 tháng 6 2021. Sau đó, Việt Nam chỉ tổ chức nhỏ giọt các chuyến bay được gọi là giải cứu để đưa các công dân Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài về nước. Qua đó, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cho rằng ông Chính phải có trách nhiệm liên đới trong vụ này. Tôi cho rằng trong thời gian tới, ông Phạm Minh Chính cũng phải chịu trách nhiệm còn nếu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thấy cần phải giữ lại ông chính mà không có một lý do biện hộ thuyết phục người dân, thì các cuộc đấu tranh chống tham nhũng này nó lại hiện lên như một cuộc đấu đá nội bộ. Một luật sư khác giấu tên nhận định với AFA rằng việc một loạt cán bộ là đảng viên tham nhũng thì cơ quan giới thiệu là Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị mà người đứng đầu đảng là ông Nguyễn Phú Trọng không thể tránh trách nhiệm.